Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV, nhận định nhanh kết quả trước trận đấu. Vào lúc 17 giờ 30 ngày 26 tháng 12 sẽ diễn ra cặp đấu giữa Philippines gặp tuyển Thái Lan tại bảng A AFF Cup 2022. Tuyển Thái Lan mặc dù thiếu vắng những ngôi sao sáng nhưng Thái Lan vẫn chứng tỏ được sức mạnh của đương kim vô địch Đông Nam Á với chiến thắng đậm 5-0 trước Brunei ở trận mở màn. Trong trận này, thầy trò Bunkin vẫn đánh giá cao và chứng tỏ được vị thế của mình tại khu vực Đông Nam Á trước tuyển Philippines. Thái Lan có trận ra quân đầu tiên với chiến thắng tưng bừng trước tuyển Brunei có 3 điểm đầu tiên tại AFF Cup 2022 nhưng huấn luyện viên Bunkin vẫn chưa phải tung ra những đội hình mạnh của Thái Lan. Vì vậy, trong trận đấu này, Thái Lan không được phép chủ quan trên sân nhà với quyết tâm tập trung và hy vọng sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ tiếp sức cho cầu cầu thủ, tuyển Thái Lan quyết tâm sẽ giành 3 điểm trước tuyển Philippines và chiến thắng đậm để đứng đầu bảng A. Bên kia sân, Trước khi bước vào trận làm khách trên đất Thái, Philippines có trận ra quân đầu tiên không mấy thuận lợi khi làm khách trên sân nhà tại Campuchia và để thua. Trong trận đó, Philippines chơi không quá vượt trội trước Campuchia khi họ được đánh giá cao hơn. Bước vào trận đấu thứ hai được thi đấu trên sân nhà gặp Brunei là đội yếu nhất bảng A nên Philippines dễ dàng có 3 điểm trước Brunei và nuôi cơ hội tranh tấm vé vào bán kết. Nhưng trận này Philippines cần phải cải thiện lối chơi từ hàng công đến phòng thủ. Đội hình ra sân của tuyển Philippines gần như giữ nguyên đội hình trận ra quân của bảng A thua chủ nhà Campuchia. Với kết quả trên, cuộc tranh đua vé vào bán kết của bảng A hứa hẹn sẽ gây cấn khi hiện có 4 đội đều cùng có 3 điểm lần lượt thứ tự là Thái Lan Philippines Indo và Campuchia kết quả sẽ là 3-1 cho tuyển Thái Lan Cùng ngày sẽ có trận đấu sớm vào lúc 17 giờ giữa Indo và Brunei. Đây cũng là cơ hội tuyển Indo giành 3 điểm và cạnh tranh nhất bảng A với tuyển Thái Lan. Brunei phải mất 20 năm mới có mặt tại AFF e Cup 22 nhưng không cho thấy sự tiến bộ nào trong những năm qua. Nhưng phải thừa nhận Brunei cũng nỗ lực để vượt qua vòng playoff để có mặt tại AFF e Cup 22 khi đánh bại Đông Timor. Tới giải đấu năm nay, Brunei chỉ mang tính chất học hỏi kinh nghiệm và sự cổ sát cho đội tuyển. Brunei cũng đã có một bàn thắng trong giải đấu năm nay trước tuyển Philippines sau khi có chiến thắng trước tuyển Campuchia trên sân nhà. Giờ đây Indo sẽ làm khách trên sân Brunei. Tuyển Indo chắc chắn cũng sẽ hướng tới mục tiêu thắng đậm, ít nhất cũng là bằng cách biệt của Philippines hay Thái Lan. Trận này Indo cũng sẽ toan tính về nhân sự vì họ sẽ đối đầu với hai đối thủ trực tiếp là Thái Lan và Philippines. Kết quả sẽ là 6-0 cho Indo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đồng hành và ủng hộ kênh Phúc Nguyễn TV bằng cách đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ để kênh Phúc Nguyễn TV ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.